Ờ, lắc bay bay lắc bay ờ, quay lại anh nhất cho nên anh anh về làm video ha tụ ở đây cái hồ này nói chung hồ là bao quanh này bao quanh nghĩa ranh này đó là điện điện bao pha cái cái cái này mình vừa mình cải tạo là là y ba luôn á ghép lại ý chủ nó không không không trăm mấy ai không trăm gì mình trăm lại không trăm chứ nhìn bên kia nó tốt lắm đây coi té à coi coi đỡ bay lấy cam không là lọt lọt ấy á <laughs> bự không hồ đã bự mà Đây, em ra em coi nữa chụp, ở trên ờ, lấy cam thấy ờ, chụp cây cam nó mới cái rõ cái này còn bự hơn nữa ừ. <laughs> Ý đây lấy cam nó bay cao nhìn ngoài cũng bự hơn còn bên kia bên kia người ta ái cà phê kìa xây ờ, phơ cà phê chanh chanh dây điều và ờ, cà phê chuối chuối ra <laughs> mà mùa tết mà nó nó ra đúng mùa tết rồi bán tiền cũng tiền không á không biết là không biết là ở đắk lắc không có người dùng chứ dưới mình thì giá vẫn rất đổi thôi đúng rồi <laughs> cái quãng đường nó xa quá ở ở vơ ở vơ em là là tới mùa tết là chuối là là là mấy trăm ngàn một nái á cái cái cái này thì cái này thì thì thì thì, thì, thì uh, chủ bán uh, ờ, bao nhiêu thì chốt ờ, uh, giá dạ. giá thì bao nhiêu thì chốt giá dạ, anh, anh, giá gì em đang là năm trăm chín chín đó dạ. <laughs> em dẫn đi xem đất rồi à <laughs> Hồng Thảo đưa giá là 599 599 Đồ cái đủ chín đã luôn này anh Úi dồi cha Này mời ái này Cà phê này Này mới thu Anh thử không Ông anh cũng bẻ gì cho Cái này là là là anh ngọt lắm cái này mà anh anh hai của em mà, mà ở gần á ờ, ông ông ông chiết cho hồi hồi ông mua ờ, rải của ông vậy cũng xấu như vậy này xong ông gì ông ông ghép cái cà phê này về đúng giờ là chưa bonsai này <laughs> cũng được chơi cũng bonsai chứ không <laughs> không không có lấy hầu nữa anh có biết hạt chổi không hạt chổi hả hạt chổi là hạt gì đủ chín chín chín đang rực luôn này cái này nói nói ông anh của, của anh đó chăm lại là bắt đầu chiếc chiếc từng cây trước là giống mới ok ờ, nha ừ, ồ ngon ngon ngon ôi tự nhiên ngon hơn ở chồng <laughs> cái này cái giỏi rồi đây tại nghe nó hạt thì ổng à, có đem về cho ông mớ chứ giỏi là cái gì à, nó, nó thơm như mùi thích tỷ vậy hả? Nó ở miền Bắc nó hay dùng người Hoa Người Hoa hay Nói dùng là để làm đồ nướng đồ Đúng rồi, hoặc là cái chấm á Đồ, đồ nướng là nó hợp hơn là đồ chiên À, nhớ rồi, cái gió là người ta làm uh, mắc khế rồi đó hả? Ừ. Phải không, đúng không? Dạ. Muối, muối mắc khế rồi đó nhà nó chắc cầm đó rồi mình ra là mình mình mình mình làm mình làm vượng thì mình ôm cái hồ này chắc có cá này ha trên dây nó có rụng ở dưới anh còn mấy quả chín á chín là nó đỏ cái này chân dây này chân dây này đây cái của nó này chụp máy chụp máy tắm rồi cùng cùng một chỗ mà đúng không ở à, bên đó hả chứ là cùng cùng một ừ, huyện thì đất nó gần như giống nhau rồi à, cùng một khu á Rồi trên dây này, trên dây này ai ai trồng anh? Dạ. Trên dây này là ai trồng? À, Tụng các trồng ấy. người ta Không ở đây mà. cái này anh trái này Ừ. Ừ. ừ. Ừ. Chín rồi hả? Chín rồi, ngọt lắm này gì làm nước cho anh ngon không ngon cả chua chua anh thử ăn miếng này rồi ồ cũng ngon rồi. cái này cũng ngon cứ cầm vào lát ha ở chanh chanh da này mình trồng bao lâu là thu hoạch ta ok cái này nó bị um, nó bị rễ xong rồi nó ấy này Ủa cái cái um... có cái ổi bệnh ngô. À, sao mày? Cắt tay tay bắn. Mà vợ ông vợ ông bệnh cái ông ở nhà chứ ông không dắt không. ngoài bẻ hai rồi. Bên đây nè cũng đường vô đông này chạy chiến rồi đây cũng. Hãy vô đây rồi hả? Vô rồi. Dạ. Có lên thăm lại không rồi. Chà, ngọt quá Ngọt lắm Đây có cái chuồng bò Của mình luôn á Của luôn hả? ngọt ngọt lắm ngọt một thay cổ luôn chỗ này à, mình làm mình nuôi thỏ này được này <laughs> thỏ hả ừ. cái này muốn nuôi bò chám cái nền thì ăn luôn dạ yeah. không nuôi thỏ thôi trục lỗ đây là đào cái rãnh cho nó nó ướt ừ, tắm ướt chảy này thế nuôi bò giờ mệt lắm nuôi bò thì cọ đâu phải có cỏ kìa ờ phải có cọ ừ. còn nuôi thó là sao thó là cỏ đỡ hơn đỡ cỏ hơn người mình thá nó nó đi rong được không ta ai thỏ hả à. đâu thỏ xong rồi rong được rong rồi mất luôn đấy <laughs> mình nuôi tại chỗ thôi nuôi trong lồng tôi đứng lên nhìn thấy uh, à, điện kìa mà lâu lâu bò ăn vợ cũng ăn cám luôn á ừ. ừ. mà trên đây chở dưới dưới xa chở gì giống hả ý mình chở bò thịt đó chở bò hả? cái này là ranh của mình nè dạ. người ta sẽ ra múc này kia kiểu lên chưa cái hồ có ranh hết có ranh hết không, không, không, không lấn cái cây kia là dạ. của bên kia thì to dạ cái ranh nó ở của bên kia đó cái đường ấy đây là cái đường nè à con đường hả có có con đường ranh bên này của mình hết mà bên bên trái hả à đây cái bơ hả cái bơ của mình nè đây lòng đường nó là vô nhà người ta à cái này là của mình ý là cái đường này của người ta là ừ đúng rồi à, đường của ta vô nhà đường mình đất đất đó của mình cây của mình chứ rồi cây này cái gì đó dạ. cà phê này cà phê cà phê uh, ghép cái lá là có không phải cà phê đâu phải này, có cà phê không cà phê anh cà phê cà phê ghép á cà phê hả dạ giống mới tôi đứng trên này nhìn thấy rõ luôn này Cuối tuần này nhìn thấy rõ luôn nè thế là bên này là bên này là con đường này đường đi vô đây à, vô nhà người ta không, dứt kia như có có đó nữa sao á để em coi thử à đúng rồi đường vô nhà người ta xuống như bên kia có cái hồ không biết hồ bên mình hay bờ hồ người ta hồ lại hồ chắc hồ hồ của bên kia đúng không chỗ đây có cái hồ này À, hồ bên kia. Chứ, chứ mọi người gì đào cái hồ ấy chứ vậy. Đúng rồi. Nó là cái gì ta? <laughs> cái bờ rào mà. Bờ rào chứ dạ. À, anh có cần à, quay flycam qua từ trên xuống không? Có cần nhìn à dạ. mấy anh em nhìn về. Dạ. Đây, lấy mình vừa đi. Bên đây là đường này, bên kia cái hồ, bên này những đường, đó là răn của mình. bên này uh, là nhà người ta người ta chăm này đất đất đái mà đất đất đất đất ờ, đất rừng này dạ rồi đi mình đi thôi số số này mình bán lại giá alo à, con gửi video với à, đất vô zalo cho má má coi coi nha thấy ra cũng được á đẹp hơn đó ông tiếng gần đường to đi vào xíu bê tông cách, nữa cách 50 mét à, ờ. 70 mét gì đó mặt đường ờ, chở trăm mét trăm ờ, trăm trăm ba trăm mét ngay anh này là dắt đi xem còn hỏi giá chốt thì hỏi gì kia nên là thì mình có coi đi rồi mới mới mới nói chuyện với bên đây uh, chốt giá